to anh nhỉ vâng. cái củ này thì có khi phải mấy rạng không củ củ nó đeo nhỉ như vai củ bé nó còn bao nhiêu củ nó bán được hết đấy này là vàng sẫm vàng sẫm mà ăn nó bở ngon lắm đây là cái bé này của tôi là đất cũng là cái ba rồi à, à là à. bé đẹp nữa đây là cái bỏ nó cũng vẻ nó châm châm con mình tao bỏ mình cứ vòng ở cái quay đây cái ừ, vâng. nếu mà đất đẹp thì là tân ờ. idyllic này là vàng khoai mã đẹp idyllic vàng đây chị thấy này cái ông ờ, các anh các chị thấy này cái đất mà dùng phân silic thì cái màu nó tơi đây này tấm nấm đất này nó tơi như cát như này tơi như cát như này nhưng mà cái đất bên kia không dùng thì nó trắng bệch như thế kia đấy tức là dùng phân di tích là nó tơi đây này tơi như cát này đấy. Ừ. và những cái củ khoai mà nó to như thế này Mọi hôm là nhãn nụ nó sạch hơn nhiều. Vâng. có những cái vùng là <laughs> đất khô này, củ khoai nó à, tinh như vâng. này, vâng, nó tinh nhẵn như à, này, không có một lỗ kỹ thuật nào luôn. Thế này là nó lại tốt hơn đấy. Bảo những cái vùng đất khô mà bơm nước quanh năm những củ khoai này nhẵn nụ như này, không có một vết nào luôn, à, nhẵn như da em bé luôn. Vâng. Nếu dùng phân silic đúng không? Đấy. Mà nhẵn là nó lại phải theo thời gian, cái giống hai tháng rưỡi thì nó nhẵn hơn chị ạ. À. Nhưng mà cái giống nó già bắt đầu từ 8 đến ngày thì nó có vẹt như này chị này thì nó vâng. già khoai nhưng mà tương lái năm ngoái nó mua của tôi đây thì nó bảo là khoai của chị chưa già tôi mới hỏi mà thế thế nào là già này nó bảo phải có vẹt có chấm thì mới là già à đấy có những cái chấm như này đấy cũng năm mà dọ có hai tháng rưỡi thì nó vâng. nó mỏng mỏng màu khoai nó nó nó bóng hơn vâng. nhưng mà già khoai thì, lại nhiều người lại thích cái già khoai này là nó chấm chấm này nó lại ăn nó già nó ngon bở hơn vâng. nhưng mà khoai của mình đây là trồng đến à, chị có nhớ ngày trồng không em trồng là 25 tháng 9 âm 25 tháng 9 âm 25 tháng 12 à, này là 3 tháng Đấy, đến 25 tháng 12 Đấy tính là tính 3 Thế thì hôm nay mới là ngày à, Nay mới là ngày 19 19 Vâng Thì em mới tính là 84 85 ngày Mới được 84 85 ngày vâng. thôi Nhưng mà củ khoai cũng Như này là khoai vẫn còn non đúng không ạ? Ngon gì nữa vâng. Đấy. À, này nhá Như này chị này tôi vào tôi vào tôi bảo là như này này tôi bảo người tôi là nếu mà so về ngày thì so những ruộng kia kém năm sáu ngày vâng. nhưng mà so ruộng này tôi dòng sau thì nó Mày, cái mấy nó, em cái mầm nó to hơn thì tôi lại sới được tuyệt phải bộ hơn được cái chỗ kia Vâng. Nghĩa là 15 đến 17 ngày tôi đã sới được tàu. Vâng. Thế nhưng ruộng kia nó lại đói thì lại tháng mới sới được. Mà lại lên chậm hơn, cái ruộng này lên nhanh hơn. Thế à? Đấy là vậy tuyệt thời vụ hơn thì thì Anh à? là không có ngày thì ít hơn nhưng à, khoai thì nó lên lại lại lên bốc độ thì lại. Nhấc của em cái cái cái, cái túi này ra. của em cái cái túi ra. Đây ờ, cân trở về khốc các bạn nhé. Vâng. Đây để củ này xem là bao nhiêu. Mấy lạng. Củ này là 5 nạng. 5 nạng các bạn ạ đấy đây củ này củ này cũng năm nặng các bạn ạ năm nặng non hơn một tí thôi vâng, đấy thấy chắc có củ bảy tám nặng cả thì đấy đây ba củ này các bạn này ba củ nhìn cân là vào cân cân ba ba củ này vào cân ba vâng. hai cái đầu kia thì lại củ còn tinh củ lại này tẩy rộng này tẩy sau ấy hai cái đầu trước của tinh tinh và tinh rộng củ này cái quần tí tượng này thì là kinh khủng này khổ ba vâng đây để xem này xem xem xem nào cô đấy chắc phải sáu lạng củ này bảy lạng vâng củ này bảy lạng đấy và sau đây tôi cắt thử một củ khoai để cho các, các ờ, bác các anh chị nhận xét nhé ờ, anh Đoan đứng ở đây ạ vâng ngày hôm nay thì ờ, Ờ, rất vinh dự là có đồng chí Thủy là Chủ tịch Hội Nông dân của xã Đại Xuân Có đồng chí Đoan là chi hội trưởng hội ờ, nông dân của thôn Vĩnh Thế ờ, Mời anh Vượng ra đây ạ Và có cả chủ khoai ở đây ạ Và có um, anh Vượng là Nguyên là chi hội trưởng hội nông dân của thôn Vĩnh Thế đoan, vâng, đoan. Vâng, vâng. Cùng với các bà con là dỡ khoai đang cuội khoai tây của nhà chị à, Tùy ở thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Và để chúng ta chứng kiến xem cây khoai dùng phân Silic này củ nó như nào. Thì đây các bạn này. Đây củ khoai đây. Đây ạ. Vàng, mã vàng ươm như mỡ gà các bác này. Đây. Vâng. vâng. các bác các anh chị nhận xét như nào ạ? Khoai dùng cân như nào bác? Dạ, dạ, vâng, bác nhận xét một câu đi ạ à? Vâng, không bác cứ nói Bà phát biểu là vô tư đi Vâng, mẫu Bà, bà phát biểu vô tư đi Vâng, mỗi năm mà chưa có phân di thì khoai của mình có được như này không ạ? Không ạ Bây giờ vâng. là dùng ờ, phân ilic vàng silic là silic. Vâng. Silic ạ. Silic. Silic. Dạ. Vâng, dạ. cái này mổ này nhưng mà lúc nữa lại vàng hơn. Thế. À, tí nữa nó vàng xong nó lại vàng. Vẫn đấy, trong là nó vâng. khô nó mới vàng hơn. Khô lại vàng. Vâng, Đây là vâng, nó vẫn còn ẩm nó chưa được vàng như chanh. Đúng rồi. Vàng như ruối. Đúng rồi. Nó vàng và nó lên cát hơn, tí nữa thì nó sẽ lên cát hơn. Và cái khoai này thì các bác ăn thế nào? có có đậm có ngon không ạ? Bở ngon, bở ngon, bở như đó. Bở thơm ngon. Vâng, bở thơm ngon đúng không? Bở như đó luôn. Vâng, đúng rồi mà ăn nó ngọt khoai đặc sản của quế võ đấy vâng và thưa anh chủ buôn khoai thì anh đã đi mua khoai nhiều thì anh so giữa cái khoai mà dùng phân thường với dùng phân silic thì nó như nào Phân silic này ăn nó đậm mà ngon mà được cả củ và được cả khoai nhỉ ạ. Và củ nó như nào anh? Đó, đậm mà nó bở mà thơm. Và củ nó có to hơn củ thường không ạ? To hơn củ thường, dùng ăn to hơn các loại phân khác. Vâng. Thế và anh có thích mua những cái ruộng mà dùng phân silic không? Có em thích uh, mua những cái ruộng mà người ta dùng uh, sản phẩm uh, này ạ. Silic silic ạ. mà vâng, silic vâng, Tân Phát Bắc Giang Bắc Bán. Và sau đây thì chúng ta ra để xem bà con thu hoạch thế nào. Vâng, mời các bác ra đây ạ. Đây ông dạ, này ông mua từ đầu bộ nhà em còn tấm rào chứ đó. Đây này trông nó cũng đào đấy nhỉ? Vâng. Dòng cái này, dòng cái Felix đấy là nó nó cứng cây ấy, nó khỏe cây. Cứng cây khỏe cây. Vâng. Ừ. Cứng cây mà nó khỏe cây mà cái cây đấy nó cũng ờ, đỡ bệnh. À. Đấy, cái cây đấy phải chục củ nữa. Vâng. À. Nhiều củ nhưng mà nó lại ờ, cái ruộng ở trên kia đẹp lắm bác ạ hôm đấy mà bà quay cái ruộng đấy thì thôi rồi ừ ruộng đấy rồi mang những khoai mà mã đẹp đất nó ruộng này là đất nó nhưng mà không biết cái ruộng này là đất nó trũng nó kém hơn đấy cả đây người ta có rồng đâu đọc đây rồng nhưng mà ờ, ừ, cả đây đây là không ai rồng nhưng mình rồng nhưng mà vẫn được đúng không cái đất này là nó không đấy thế nhưng mà nhưng mà chị nhận xét ở đây như là cũng không thấy cây chết nhỉ không không có cây chết này đúng không không có là... hầu như là không có cây nào dòng cái dòng lân đấy nói chung là cây đẹp mà nó cứng cây Vâng. đến, đến thu hoạch rồi cây nó vẫn khỏe nhỉ vâng, vâng, mà dòng dòng sẽ là đẹp hơn đấy hình thức cái dòng sẽ đẹp hơn trồng ngay giai đoạn đầu đi. trồng ngay giai đoạn đầu đẹp như vừa rồi là em em một ruộng em dòng một ruộng em một ruộng em bón thì cái ruộng rồng này nó sẽ đẹp hơn là cái ruộng mình bón sau. Vâng mời các bạn đến với ruộng khoai của nhà bà Lê Thị Tùy dùng phân bón à, Silic Tân Phát Bắc Giang và với diện tích là hai sào Bắc Bộ, hai sào rưỡi Bắc Bộ bằng sấp xỉ 1.000 mét vuông và ở đây là trên ở địa chỉ là thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và ở ờ, trong cái vụ khoai màu đông năm 2020 này lúc này là đang thu hoạch khoai đấy ạ và ở đây bà Tùy đã dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang là 5 cân 5 cân cái loại 5 cân loại rắc một sào cộng với cái túi 300 g là tưới một lần. À, vâng ừ, ừ. vâng thưa ông Vượng là nguyên là chi hội trưởng hội nông dân của thôn Vĩnh Thế xã Đại Xuân à, ông à, dự đoán cái ruộng khoai này được khoảng bao nhiêu tạ? Nói chung cái tầm này thì cũng 7 tấm tạ trở lên chứ không kém đâu. 7 tấm tạ là 7 tắm tạ củ, lên đấy. củ to chứ ạ? À? Củ nói chung là củ to đấy. Củ bán được cái này. gì? Đấy bán được đây này. Vâng. Thực tế như thế này con chồng còn nó cũng so về không phải đây có thứ này này. Vâng. Đấy, là là nó bán còn những con củ này thì tính gì? Này. Vâng. Dạ vâng. Đúng không? Vâng. Đây là những củ này là bán được cái này. Đúng không? Đúng rồi. Đây là củ bán được thì nó bán được cái 7 năm tạo đấy, không biết đâu. Vâng. Mà Củ này thì tính gì? Đẹp dạ, củ khoai này. 6 ừ, tạ đấy. Tầm đấy. Ừ, nhưng ừ, mà với khối lượng của nó thế này cơ mà. Cái này nếu mà cái vâng. loại ra thì không đáng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, loại ra không đáng bao nhiêu đâu. Đây vài củ đây nhỉ? Ừ đấy. Đây, đây, loại loại đây. Đây loại đây này, đây loại đây đây là loại này. Đấy đúng không nếu mà cả loại thì được bao nhiêu ạ thưa cả loại đâu... thì là em được 9 tạ em nọ là 9 tạ ừ. à 9 tạ tám lên... tạ 8 tạ bán và một tạ quay con loại tạ vâng. giống con về thế ạ à? vâng. Đây, đây, cái khoai này. con này cũng để làm giống chưa ạ vâng ạ đây khoai con làm giống cái khoai con để làm giống loại là, loại này để làm giống chứ không phải là loại là không phải vâng loại bò đâu loại loại giống đấy loại loại chỉ lại để giống đấy chứ không phải là loại này loại ờ, làm giống không phải loại bò đâu đây đây giống này vâng cái giống này thì đấy vâng à, thưa thưa vượng là cái khoai tây mà dùng phân silic để giống thì thì nó thế nào nói chung là khoai này đảm bảo bầu sáng mà nó làm nay mai nay mai mầm nó mập mà đứng đây vâng Đấy. Để nó có bị ờ, thối nhiều không ạ? Không, nói chung đã đã loại đã nhặt như này là, là để cho 100 cái đẹp. Vâng. Thối chúng tôi loại hết. Rất, đây là toàn chị em nhà là cho vâng. hết co giống đấy. Thế à? là nhà lấy mới cho chị em không bán ra đấy. Nói chung là quay vâng, giống này vâng. là đẹp rồi. Vâng. Để chúng tôi đây là trắng. Nó không mình để nó phủ này cơ mà. Vâng. Đấy đấy nếu mà giống vâng, như thế này thì vâng, mình có phải vâng. cắt làm đôi không hay mình để nguyên không nói chung là để nguyên để nguyên đấy thế rồi như con những củ này này à, những củ này mà tôi không bán nó để để, để, cắt đôi mà không là để nguyên này à. đấy những này để nguyên này đấy nói chung là cũng để giống là đẹp rồi trong này toàn để giống mà trường hợp nó bé quá thì nó nói thì một như này bọn tôi vứt này à, đấy là những những cái bé này thì bé quá thì cũng là để để phụ thôi chứ còn chủ yếu những loại này vâng và loại này vâng đấy. còn đây là bán được hết mà à. đấy đây nhặt vâng. đây sâu bồ đây nói chung là cũng <coughs> và vâng, hiện nay thì giá khoai đang bán ở giờ, ở giá bao nhiêu ạ dạ giá khoai giờ đang bán ở giá hôm bao nhiêu? Hôm qua thì bảo thế nhưng hôm nay thấy bảo đắt lên thì em không biết là là hôm, hôm qua thì bảo bao nhiêu ạ? <laughs> thấy bảo 13 đấy ạ. 13 000 cân. Vâng. Nó bán lẻ nó 20 mà. Đấy, 20 21 không bảo. 18 ấy. Thế cả? À? Vâng, ừ. cái em không đi bán được cái đây như bán này. Bán mà... đây này người ta cân là 13 mười mấy đây này. Đấy, đúng rồi đi bán là phải được. Còn bán lẻ này không nói. Bán lẻ vâng. hơn nhưng mà vâng. nhà em đây. không có người đi bán. Vâng. vâng. Vì số lượng nó nhiều này không đi bán được. Vì nhà còn có cháu bé cụ già ấy. Vâng, cụ già nhà khoai có là... nhà rõ được. Vâng. Và với cái diện tích khoai như này thì bà có hài lòng về phân silic không? Vâng ạ. Em ờ, rất là hài lòng về phân silic của các ờ, chị đấy ạ. Vâng. Vâng. Cháu Quốc đi đấy đúng rồi đấy, cháu không ra lớn này nghỉ học và nghỉ làm đại quốc đấy. vâng đất bây giờ nhận đất của nó cũng đẹp đấy. vâng đất chứ nếu lúc đầu mà tôi được tia ấy thì là đất nó xấu lắm Thế à? Rất xấu lắm rồi thôi, chúng mình cứ làm dần thôi, mình làm dần cải tạo dần thôi. Vâng. Chứ những năm nay là không có cả phân chuồng đâu. Thế à? Hai năm nay là không có phân chuồng chị ạ. Vâng. là không chăn nuôi nữa, trước đây thì còn chăn nuôi lợn nhiều ấy thì cũng có phân chuồng nhưng mà vâng. từ bây giờ là không đấy. Mấy củ này là các cân hết nhỉ? Đấy, cân hết ạ. Vâng. vâng. Nó không có gạt mình cũng cân hết. Vâng, thưa bà nè bà nhận xét về khoai đây như nào ạ? Tôi đi nhặt nhiều chỗ rồi nhưng mà chỗ này là của chị Tùy là đẹp nhất đất loại 3 nhưng mà khoai đẹp đất loại 3 có nghĩa là đất xấu phải không ạ vâng đất xấu nhất vâng nhưng mà ừ, khoai, khoai. to khoai to đẹp vâng khoai này bà đã ăn chưa ạ tôi ở nhà thì ăn rồi ăn vâng. bở mà ngon bở mà ngon à vâng. đây ăn rất là đẹp rồi các bạn mã đẹp vàng đẹp mã đẹp vàng mà đây ờ, xung quanh đây thì không ai trồng khoai cả chỉ có mỗi nhà chị tùy trồng thôi vâng. quanh đây chúng người ta không trồng chúng người ta không trồng à vâng. bỏ tùy năm nào chị cũng trồng thế à vâng và bà nhận xét là cái đất này thế nào đất mà dùng phân silic xong thì thế nào đất dòng ờ, phân silic ờ, đẹp đất đất đẹp. nó như nào đất đất đất đẹp đất này là đất nó loại ba nhưng mà dòng khoai là nó cũng đẹp thế à vâng, vâng. nếu mà đất loại một thì chắc khoai sẽ còn to hơn Đúng rồi. Loại một của chị đẹp lắm. Thế ạ? Vâng. Vâng, vâng ờ, thưa ông Thủy là với tư cách là chủ tịch hội nông dân của xã Đại Xuân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh thì ờ, ờ, ông có khuyến cáo gì với những người dân ở Đại Xuân ạ? À, thì cũng mong sao thì cũng qua một vụ này thì cái diện, diện tích thì cũng thửa đất trồng khoai cũng không được thuận lợi cho lắm nhưng mà đây có kết quả khoai năng suất cũng ừ, tương đối là là tốt chất lượng khoai là cũng đẹp Đấy, thì cũng hy vọng sang năm thì bà con thì cũng ờ, công ờ, tác và cái mở thêm mở thêm diện mở rộng thêm diện tích ờ, trồng khoai. Vâng. À, hiện nay thì bà con ở mình à, áp dụng cái phân đưa phân silic à, Tân Phát vào đây có nhiều không ạ? Nói chung là sử dụng hàng năm cái phân silic cũng được ừ, cũng khoảng thời gian rồi thì năm thì bà con cũng đều áp dụng và cũng tương đối là nhiều. Vâng. À, vâng thông ông Đoan là Số lượng chính xác phải không Đoàn? Vâng, cái số lượng hàng năm mà đưa cái lượng phân xinic vào đây của bà con ứng dụng nhiều không ạ? Nếu mà như uh, riêng thôn vịnh Thế chúng tôi thì uh, nó cũng rơi vào khoảng độ trứng khoảng độ mỗi một túi này của mình là 5 cân thì nó rơi vào khoảng 2 2 đến 3 tấn. 2 3 tấn à? Vâng. Dạ. Và um, với cái chất đất loại 3 mà được cái củ khoai nó um, như thế này thì ông đánh giá là theo ông nghĩ thì cái phân silic này nó có nó có góp phần để cải cải tạo lên cái cái cái cái nguồn đất của địa phương không ạ? Nếu mà nói về cái phân silic ấy thì tôi cũng phỏng vấn một số bà con ấy thì họ cũng đều nói là về cải tạo đất là cái sân phân silic này rất tốt, có rất có hiệu quả. Vâng. Vì ờ, nó đưa lại được ờ, một năng suất cũng như là cây màu cũng như cây lúa cho bà con rất tốt. Vâng. À nó có làm cho cái tơi lới xốp đất không ạ? Có chứ, nó làm cho xốp đất mà. Vâng. Đây. Ờ, mình đi cầm cái này nên là, nó tơi hết này. Tơi hết rồi. Đây, tơi hết này. Nó tơi. mà làm cho tơi tốt như, đất. Tơi, tơi như cát luôn này các bạn này. Ở vâng. đây ờ, cái cây của nó cứng lắm cây nó xốp đất mà nó cây cứng cây nó, nó nó nó là cây cứng cây hạn chế được sâu nó cũng làm cho đất xốp mà nó chung là, là... tránh được cái, ờ, cái rẽ bị rẽ cái cây cái cây là, là sinh trưởng là tốt hơn vâng. cây nó cứng cây, cây lúa chứ không nói là cây cây màu vâng vì là nhiều nhà người ta mọi năm người ta cấy người ta thấy nó bị kẹp xong người ta tung cái phân này vào thì nó lại lên cây lúa lại lên tốt vâng là cũng nhiều người người ta đánh giá nó như thế bà vâng. con nhân dân người ta đánh giá Vâng, cảm ơn các ông ạ. Ờ, và sau đây thì tôi có thể ờ, di chuyển sang cái chỗ này để các bạn nhận xét là cái cái chất đất ở đây như thế nào. Đây. Cái chất đất ở những cái ruộng bên cạnh này thì nó bạc màu như thế này. Đây. Đấy, nó bạc màu bạc bạc phách như thế này. Và nó còn pha cả đất sét nữa. Đấy. Đây nó còn pha cả đất sét nữa. Đấy. đấy. Ừ, cầm nắm đất lên ạ Cầm nắm đất đi Đây Thế là mình phải bẻ Cái này phải bẻ Bẻ nó cứng nhá vâng, vâng à, Nó rất cứng Đấy Nó rất cứng Nó có pha cả đất sét nữa các bạn ạ Đấy Cho nên ở đây xung quanh đây thì không có ai trồng khoai cả Đấy Không có ai trồng khoai cả Nhưng mà của mình thì bà con trồng thì đẹp như thế này Và bây giờ thì chúng ta tiến ra để phỏng vấn người dân một chút ạ Vâng thưa chị là chị thấy ờ, cái, cái khoai mà dùng ờ, phân silic này thì tỷ lệ của loại thế nào? Đẹp và ờ, tương đối là đều khoai ạ. Tương đối là đều. À? Vâng. vâng. Củ loại có nhiều không ạ? Không loại mấy ạ. Vâng. Có ai xe đạp điện mà vẫn để đèn kia Cân được. Dạ. Cái phần bán được là sẽ nhiều hơn là cái phần loại ra. À loại ra. Nói chung là dùng cái phân vâng. này là tốt cho cây và cứng cây, khỏe cây và đến lúc thu hoạch là cái khoai tương đối là đẹp đều vâng. khoai vâng ờ, cây tại thời điểm này ờ, vẫn còn xanh tốt ừ, ừ. thì ờ, cái chị thấy là cái, cái tỷ lệ sâu bệnh khi mà dùng phân silic thì, thì thế nào em thấy là cái tỷ lệ dùng phân silic đấy là cái tỷ lệ sâu bệnh nó sẽ kém đi nó giảm không, đi vâng nó sẽ giảm đi và nó cái cây nó khỏe hơn vâng. thì bệnh nó sẽ giảm đi Vâng. vâng đây là sồng sâu bệnh là nó sẽ giảm hơn nhiều là những dùng những cái lân phân khác vâng đây này cây nó cứng cây này mà nó tốt vừa nó sẽ làm cho cái cây khỏe vâng, nó mà nó sẽ cứng cây nó làm cho cây cứng này vâng. cây vừa này mà nó vừa cây chứ nó không bị là vươn cây tốt quá như là dùng chẳng hạn như mình dùng đây là không không lấp ờ, hết lúa đúng không như cái cái cái phân khác là tốt rồi nó che hết lúa này vâng đúng rồi thế thì cái em này nó cứ dựng lên thôi vâng em đang nói là cái cây nó khỏe và nó sẽ không bị tốt quá đúng rồi nó sẽ vừa cây nó không bị tốt quá thứ hai cái lá của nó cái màu cái lá màu của nó sẽ đẹp Ủa, nó, nó, nó, nó mập không, nó, nó mập cây nó khỏe lá nó mập cây được vâng, nó mập cây nó khỏe lá và ừ. nó đương nhiên cái cây nó khỏe thì nó sẽ nó sẽ kháng bệnh được đấy. đấy cây tại thời điểm này đấy đấy đúng thời điểm mà chúng em thu hoạch là cái cây khoai vẫn còn đẹp vẫn đẹp cây như thế này đẹp vẫn tươi khỏe như thế này vâng đấy vẫn như là lúc mà sinh trưởng vâng, trước rồi. vâng thì mà nó sẽ không bị chết nó không vâng. bị thối thân nói chung là dùng cái phân phoenix này là theo như chúng em à, thấy là tốt và, vâng. và vâng, kể cả cho lúa và cho màu cho lúa cho màu cũng tốt đúng vâng vì là vừa rồi em có một cái dụng là lúa là Ủa năm nay miếng đây này lúc làm cũng không nhả Vâng. là em cũng có vào nhánh anh Tốn lấy hai gói. Vâng. Em đãi cho hai sàng. Vâng. Thế em thấy là nó cũng có sự thay đổi là rất rất là nhanh. Thế là nó phát triển lên ngay được vâng, à? đấy, đúng em. Thế là nó kiểu vàng lùn, không lên được. Đúng không? Ấy o đấy, xong bắt đầu mình ờ, bón ờ, phân vào. nó cũng như là bị vàng vàng lùn đấy. Vâng. Thế là em em vào em đi lấy hai gói phân Philip ở trong nhánh Tốn, em vào em đãi. Với lại em lấy thêm hai yến phân lâm ờ, lâm thao. Vâng. Em bãi là em cũng thấy sự thay đổi là rất, rất nhanh. Vâng. vâng. Vậy là các bạn ơi, những cái lúa mà nó bị vàng lùn, nó bị ái o hoặc là nó bị ờ, vàng lá nghẹt dễ mà chúng ta thử xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật không hết thì chúng ta phải nghĩ ngay đến phân silic đúng không? À, một là các bạn có thể dùng túi 5 cân để rắc, hai là mình có thể dùng túi 300 g. Và khi mà lúa còn uh, còn non thì mình có thể dùng một túi hòa với tỷ lệ là 100 lít nước để tưới cho lúa hoặc phun cho lúa thì cây lúa nó vươn lên rất mạnh. Nõn mới nó tòi ra nó vươn lên rất mạnh và cái rễ nó phát triển bộ rễ mạnh và nó không còn bị áy o nữa vâng à, cảm ơn chị ạ ờ, để sang phỏng vấn một bác này ạ vâng à, vâng thưa chị là à, chị nhận xét là về cái khoai ở đây thì như nào mẫu mã khoai dùng phân xí như nào nói chung là ừ, tôi thì tôi hướng dòng lúc dòng thôi thì tôi đứng bón vâng. có một năm rồi tôi bón tôi trồng xong rồi thì ờ, có một ruộng tôi quên tôi không trồng và cái bón thì nó không bằng được lúc mình trồng thế ạ vâng. trồng mình trồng nó vừa cứng cây vâng nó ống cây mà nó cứng cây nó là là cây chứ nó không có dài cây lên à cây vâng. nó cứ vừa vừa cây thôi vâng. không dài cây mã lên. đẹp mã đẹp củ to củ to vâng và tỷ lệ sai thì bà đánh giá thế nào như năm năm nay thì nó là do ảnh hưởng cái cái, cái lỏ cây đấy vâng thời vâng, tiết đấy thì là nó kém hơn nhưng mà năm ngoái là của tôi đấy là cái ruộng đấy một xào hơi bông của tôi lên cua đây này ờ, ở một xào được hơn bảy hơn bảy tạ vâng, đó là mình đấy là mình trồng là đấy là tôi phải trồng cua nếu mà trồng dày dạ. là mình phải hơn và khoai đều đẹp mã đẹp nó không ai chê khi mà mình cuốc để cân cho người ta người ta không chê được chủ vâng là dạ. dạ. thế mọi năm mà chưa có phân phi thì thì dùng thì các bác có phải vất vả nhiều không mình chưa có công viên nước thì tôi cứ chỉ có dòng lâm lâm thao với lại trước kia là có gọi là cái con gà nước thì mình cũng thôi thì sao đại lý đâu có cái gì thì mình cũng thử nghiệm mình làm xem vâng thế nhưng mà đến mình có cái không đấy thì tôi cũng làm làm cũng như tôi thử nghiệm là cái là món là không bằng mình chặt Vâng. Tức là mình mình tức, trồng mình đưa phân silic vào. Tức là chị ấy là ý nói của chị ấy là một lúc bón lót ấy đã ban vâng. đầu ấy là trồng ấy là vâng, cho luôn vào thì tốt hơn là mình khi là mà xúc sới mình cho vào đúng không? Bón là mình bón cái lân kia thôi. Vâng, lân nhật và cái kali. Vâng. Nhưng mà so với ngày xưa mình chưa dùng phân silic thì dùng phân silic nó có lợi ích hơn nhiều nữa hơn nhiều chứ vâng vâng nó lại nó an toàn cái là mã là đẹp mã đẹp tôi trồng chưa năm nào cũng thế ạ tức là từ khi dùng con silic thì chưa bao giờ bị ẻ à, phải lắm ừ. vâng. vâng bác dạ, có thể to vâng bác thể vừa nói vừa khóc để cho bà con xem ạ dạ. vâng à. à, bác nhận xét về cái dây của à, cái đất của nó thế nào cái đất dùng phân silic thì thế nào nó sốt đất nó sốt đất à vâng vâng sốt làm cho tôi đất thôi đấy từ đất cho nên là cuốc cũng rất là dễ các bạn ạ dạ. vâng đấy, đấy. đấy. đấy. đấy. vẫn còn củ nữa đấy Ờ. Và khi um, uh, thân của nó thì nó cứng cây, nó cứng cây. Vâng, nó ong óng nó cứng cây đó. Chứ nó không có dài mà nó làm ngả ra đâu. Vâng, đấy. Nó không vươn dài ra mà nó đổ cành càng đâu, nó cứ óng óng cây nó là đẹp lắm. Vâng. Nói chung là mình cứ nhìn cái dọc khoai là đã ra khoai rồi. À, vâng, vâng. Cứ nhìn dọc khoai là đã ra khoai. Vâng. Thế thì những người buôn khoai chỉ cần nhìn dọc khoai người ta đã biết rồi. Người ta cũng đã biết rồi đấy. Vâng, đấy. người ta ngắm cái biết rồi đấy. Vâng, vì người ta cũng là, cũng là chuyên môn rồi. Vâng, đúng rồi. Đấy tức là cái thân của nó đây rồi em em mượn cái thân kia đây. đây các bạn này đây cái thân của nó vừa phải thôi nó không tốt quá nó không tốt quá nhưng mà dùng vân đường thì nó phải tốt cấp rưỡi thế này vâng, nếu mình cho nhiều đạn nó vươn cao lên mà nó nhiều cây nhọc vâng. mình trồng cái đấy nó ít cây thôi vâng cái dùng cái này nó ít cây thôi nó chỉ hai ba cây thôi nhưng mà nó mập vâng nó ngắn nó ngóng cây vâng. mà cây nó cứng thì nó chắc vâng. như đá các bạn này tại thời điểm này này đây này chắc như đá như thế này này thì nó sẽ hạn chế được những cái chất héo hoặc hạn chế được cả cái sương mai nữa đúng không ạ? Ở vâng. cái bộ rễ này tại thời điểm thu hoạch này nhưng mà rễ vẫn còn tốt như thế này, ừ. rễ vẫn đẹp như này đây các bạn này, đây rễ này Đấy, chiếu gần vào đây ạ Cho vào hai đi Đấy, dễ vẫn đẹp như thế này Và cây của nó đây các bạn này Lá của nó đây Lá nó thì cứ màu vàng lá gừng vâng, thế này nó chỉ thế thôi vâng nó cứ ngà ngà thế nó không không xanh biếc đâu ừ. vâng không xanh biếc vâng. cái vâng. của nó vẫn đẹp này vâng vâng đúng rồi đây dễ ừ, nó vẫn trắng ngán vẫn trắng ngán như thế này đây các bạn này đấy dễ nó như thế này thì đương nhiên nó mới lấy được nhiều dinh dưỡng nó mới đưa củ và thưa chị Lê Thị Tùy thì nếu như khoai này để thêm 5 ngày nữa thì có to hơn nhiều không ạ? To hơn chị ạ. Vâng. Nhưng mà về điều kiện là Tết đến nơi rồi. Vâng. Vì dịch bệnh đang thì các cháu nó nghỉ học, tôi không có thể để thêm được về kém ngày chủ nhật thì rõ. Vâng. Nếu để tuần sau thì nó có thể là lại quá ngày vì là đến ngày hết Tết rồi. À. Nếu mà còn à, thời gian quá ngày là quá ngày là giáp Tết thôi. Vâng, giáp chưa Tết. không rồi. phải là quá ngày mới khoai. Vâng. Đấy là Tại vì khoai vâng. này vẫn chưa đủ ngày. Đấy, đúng không ạ? Ừ, khoai này còn thiếu 5 vâng. ngày nữa 5, phải 5 5 6 ngày nữa thì 5 6 ngày nữa. Vâng. Nếu mà 5 6 ngày nữa thì mình có khi lại được thêm vài tạ nữa nhỉ? Vâng ạ. Vâng. vâng. Nhưng mà hiện Mức nay nọ cây như này là vẫn để được mà. Vâng, đúng rồi. Cây em ra dỡ sáng mà vẫn tiếc đấy. Vẫn tiếc à? Vâng, dỡ là vẫn tiếc. Vâng. Nhưng mà không không không cho phép để nữa. Vâng. Là thời gian nó hết rồi. Vâng. Hết đến nơi rồi. Đúng rồi. Cái đằng các cháu phải phải trông các cháu về nó nghỉ học rồi. Vâng. vâng. Năm nay là cháu nó đi học rồi là là là phải trông cháu. Nhưng mà mai là lại không, không có người dỡ đấy hôm nay chủ nhật lại cũng có nói dỡ họ nữa con vâng. cái họ. <laughs> Vâng. đây cây nó đấy, cứ vừa cây. phải nó cứ răn rắn cây như này các bạn này đây chiếu ờ, gần vào đây nhá đây cây như này thôi các bạn này mỗi khóm nó cũng chỉ được ba bốn cây thôi nhưng mà cây nó rất to như này và nó chắc này này nó chắc như đá như này này nếu mà dùng đạm nhiều vâng. thì cái cây của nó nó như vâng. nào cây nó sẽ dài nó cây nó nhỏ hơn nó dài ra nhưng nó xanh đen ra ấy à thì nó rủ xuống rẫm thì có khả năng là chuột nó giúp và là sâu bệnh nhiều à nó dập dọc với cả gió nếu mà gió thì nó nó quật à, nó quật đúng rồi. là nó lay gốc. bị thối thân nhiều thối thân Đấy, vâng, thối nó lay gốc vâng. cho nên là gió nó quật nó lay gốc cho nên sẽ bị thối thân vâng. thì chắc và... là nó cũng hay bị như thế là nó thối cái cái lấm của dễ mới lở của dễ nhiều đúng không đấy cái đấy thì nó nhiều vâng vâng thế nên năm nay em là quyết định phong dòng nhiều đạm vâng không dòng nhiều đạm mà dọc ít đạm thôi vâng dùng ít đạm thôi thì vâng, để cho nó vâng để cho cây nó vừa phải cái cây lúc mà em xúc thật hai nó đã phải xít như này rồi đấy Thế á nhưng bắt đầu đến hết là hai xong có củ cái bắt đầu là nó cứ cầm cây như thế thôi vâng cây nó cứ cầm đều như này chứ không tốt lên cây nữa vâng. nhưng mà cây nó lại giữ được cây vâng nó không ừ. thấy chết mà nó không vàng không gì hết nó bền cây nó bền cây vâng. màu nó, nó cây. không xanh quá mà nó không đỏ nó vâng. vừa vừa cây vâng. cái mới đầu thì tưởng tốt quá bảo, bảo ông mà là năm nay tưởng tốt quá thế nhưng mà nó lại độc cái thời tiết thì vâng. thời tiết nó ủng hộ mình là nó không mưa mấy vâng. nó chỉ mưa cái đợt đầu thôi vâng. cái ruộng này là nhà em đợt đầu mưa là em chưa trồng đâu đấy vâng ruộng ừ, này là mình trồng là lúc mưa nhiều là mình mưa không trồng là, là em chưa trồng vâng. mưa xong em mới trồng chứ còn những ruộng kia thì là mình trồng xong mưa còn đói không tới được ấy vâng. ruộng này thì em lại tới được kịp thời đất nó đẹp đất nó tươi thì đấy nhà chị cũng như cả ruộng em có cây nào bị chết vâng đó là không không có cây nào ở đây không không, có cây nào không bị chết không, không có cây nào vâng, chết kể cả cái ruộng cũng như kia đấy cái chỗ này cũng chỗ kia cũng đấy lúc nãy là ướt là nhà em dỡ trước để cho người vâng. ta nhặt cho nó vâng thế thì mọi năm mà chưa có phân di tích thì có bị chết héo nhiều không ạ cũng có năm thì có năm năm đầu tiên em trồng là cũng bị bị chết xanh mất năm dọn chết đâu đây chết đôi cảnh cho cho quá chết đấy sau có vâng. thể đi bối tầm ấy nhưng mà đậu ba của năm nay là em không phải chết đâu nhưng mà mọi năm mà chưa có phân xịt thì cái đất của mình thế nào đi dỡ khoai thì nó ra sao đất đây thì nó nó ừ, những năm đầu thì sâu lắm chị ạ và đây có tà dề nó họ năm thì bảo là thôi cái dụ này cũng bỏ đi dòng thì nhưng mà em tiếp em vẫn cứ dòng và năm nay cũng thế năm nay là ừ, tôi lấy cái màu ơi, cái này đi Tân cái trước Tiếp đi, lại vào là dòng vâng xong nó vâng nó có có có cái ờ, cái cái vâng. vâng vâng ờ, thưa chị là ừ, chúng tôi thường nghe bà con phản nàn là bị chuột bới khoai vâng và hoặc là khoai củ xanh vâng. nhưng mà ở đây hoàn toàn không thấy khoai củ xanh không bị chuột bới vâng. thì uh, bà đánh giá là cái cái khoai này thì nó nó nó đẻ củ nó thế nào củ nó có tập trung ở gốc hay là củ nó vươn xa ra nó có vươn xa đấy chị ạ nhưng mà tập trung dưới ở dưới gốc nhiều ấy. Ừ. cái lúc mình dòng mình dòng là mình dòng cái phần này là nó nó ăn sâu xuống vâng nó ăn sâu xuống là nó không ăn lên à. không ăn lên thì nó không xanh chị ạ vâng chứ còn cũng phải xúc đạt hai một ít thôi vâng là mình tới tới ờ, tới máy rồi như thế này đây đây các bạn này đây này tức là khoai nó tập trung ở ngay cái phần gốc này đấy từ dùng dưới này cái dùng bên trên này đúng rồi nó nó tập trung ngay ở gốc và nó ăn phần sâu đấy. Vâng. còn nếu như dùng phân thường thì thường là cái tia củ nó rất là dài vâng. cho nên là nó ăn ra ngoài luống cho nên vâng, hay bị vâng chuột bới hay bị một chuột bới hay hay bị củ xanh nhưng mà dùng phân ở đây thì đây các bạn này củ nó ngay tại gốc đây nó chỉ tập trung quanh xung quanh gốc này thôi rồng rồng ít đạm thôi nếu mà rồng nhiều thì nó nó sẽ tỏa hai bên nó kín tại đây chị này nếu vâng. muốn len vào cột trúng sâu nó cũng khó ấy. à, là chuột à? nó rút được vào vâng nhưng thì... mà ờ, mình ờ, của mình nó chỉ là đến đến mức độ đến rãng vào nó thôi đấy chị nhá vâng đúng nó rồi chỉ là đúng đây chiếu rãng vào nó thôi còn rãng vẫn là mình vẫn hở nguyên à vâng thì chuột nó sẽ không vào được vâng thì ờ, thưa các bạn là đây cũng là một bí quyết để cho bà con trồng khoai cho nó đỡ bị uh, thối thân uh, thối thân rồi thì ờ, chết héo cũng như là hạn chế được những cái uh, um, bị uh, cái chuột chuột uh, đào, chuột bới cũng như là khoai củ xanh thì chúng ta lên dùng cái phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang để và chúng ta giảm cái lượng đạm đi tức là chúng ta dùng một cái lượng đạm vừa không dùng nhiều chỉ dùng độ khoảng độ uh, 5-7 cân thôi và cái lượng NPK thì các bạn cũng giảm đi một nửa nếu như ở chân đất loại một rất tốt còn những chân đất loại 3 thì đạm lân thì uh, ờ, NPK các bạn nó phải tăng lên vâng đây các bạn này đây anh nhìn đây đây, đây khỏe cây bốn nhánh đây này cây Thích không cây chỉ có bốn nhánh đây cây này năm nhánh tỉa có năm nhánh ấy có chị chị đứng lên chị đứng. đây đây năm nhánh đây các bạn vâng, này năm nhánh năm nhánh đây nhưng mà khoai nó tập trung ở ngay phần củ này ngay ngay quanh gốc này đấy ngay quanh vâng, gốc này đây đây nhá để chúng tôi bới này vâng đây chúng tôi bới nhá bới này đây của nó nhiều đây chị chị nhặt ra đây cho em Đấy. 5 củ này. 5 củ này. 9 củ, 10 củ, 11 ừ, củ đây, 11 củ này, 12 củ, 13, 13 củ. Đấy. Bới nữa lên ạ. À. Bới nữa lên đi. Đấy. Đấy, đấy. tập trung thấy không vâng, đấy, nó tập trung ngay ở phần gốc thôi. Đấy, 13 củ một khối 13 củ. Đấy đấy. củ tương đối đều. 14 củ, 14 củ, 14 củ mà củ tương đối đều. Như thế này thì chỉ có hai củ, ờ, củ giống hai củ giống thôi. Hai củ này là để làm giống cũng không phải bỏ đi đâu cái gì. Vâng. Và chỗ này là cân được vâng, hết. Cân được hết mà. Vâng, đấy. Mà khoai mẫu mã rất đẹp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 và à, nếu như các bạn thấy video này ý nghĩa thì các bạn hãy ủng hộ chúng tôi nhé tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo